Sốc ờ, xin ờ, chúc cả nhà buổi ờ, chiều vui vẻ, à, buổi tối vui vẻ nha. Hôm nay là mùng 7 tháng 3 rồi, mai là ngày mùng 8 tháng 3 rồi. Tiện đây thì tài Vlog xin chúc cho các ông các bà chị em chị niềm vui giàu dạt ngày 8 tháng 3 nha sẽ hát bài này tặng cả nhà mình nha khiêm tốn khiêm nhường vinh quang người phụ nữ việt tôn khiêm nhường một lòng yêu gia đình đất nước cuộc sống đời thường giản dị thanh cao cuộc đời tươi đẹp ta mãi vui sao ý, cả nhà nghe thấy tiếng không phụ nữ hào việc nhà việc nước đảm đang phụ nữ à, tự hào hạnh phúc lớn lao bàn tay xây đắp dẫu khó khăn nào cũng sẽ vượt qua nụ cười trạng dỡ tươi thắm như hoa ý, Nói thơ đây vừa nữ đẹp xinh thủy chung trọn nghĩa vẹn tình mắt yêu chồng yêu nước yêu con thương cha tình mẹ vẹn tròn trước sau. nay nước kia mảnh dầu chịu thương chịu khó thông minh đoàn kết bên nhau sẽ chia giúp đỡ với những phép màu hội nhóm vươn lên xây gia đình hạnh phúc hạnh phúc âm ỉ cuộc sống êm đềm công dung ngôn hạnh nến cuộc sống êm đềm chẳng quan ngày đêm lao động sản xuất chú đáo thảo hiền phụ nữ việt nam anh hùng bất khuất trung hậu đàm mi đàm ý chị em phụ nữ dưỡng mà thường À, bất mê em xin kể lại mà phân minh cho anh tỏ cứ nhủ rằng em không thương Em đo lường thì rất cẩn kẻ Chỉ thương anh nên em bàn với mẹ Phải ngăn anh không đi chuyển ngược đường Giận thì giận mà thương thì thương Giận thì giận mà thương thì thương Anh sai đường thì em không chịu nổi Anh yêu ơi xin đừng có giận vội Mà trước tiên anh ở tự trách mình Anh cứ nhủ rằng em không thương Em đo lường thì rất cặn kẻ Chỉ thương anh nên em bàn với mẹ Phải ngăn anh không đi chuyển ngược đường Giận thì giận mà thương thì thương Giận thì giận mà thương thì thương Anh sai đường thì em không chịu nổi Anh yêu ơi xin đừng có giận vội Mà trước tiên anh nhớ phải tự trách mình rằng em không thương em đó lường thì rất cần kẻ chỉ tướng anh nên em bàn với mẹ phải ngắn anh không đi chuyển ngược lường Dần thì dần mà thương thì thương Dần thì dần mà thương thì thương Anh sai đường thì em không chịu nổi Anh yêu ơi xin đừng có giận vội Mà trước tiên anh nhớ phải tự trách mình anh cứ nhổ rằng em không thương em đo lường thì rất cặn kẽ chỉ thương anh nên em bàn với mẹ phải ngắn anh không đi chuyển ngược đường anh thì ngoan rồi giận thì giận mà thương thì thương dần thì dần mà thương thì thương anh sai đường thì em không chịu nổi anh yêu ơi xin đừng có giận vội mà trước tiên anh ơi phải tự trách mình hello chào cả nhà buổi tối vui vẻ nha hôm nay ờ, thầy tài làm một cái video hát không qua micro thu giọng mình từ uh, tai nghe thương nhau giờ tình thắm ôi á nghĩa nào nghe câu hát anh đi tìm đi tìm người hát câu hát lý tưởng nhau Anh ra vườn đào em lại lên đồng mía Anh lên rừng quê em lại đến nương dâu Anh đi tìm em em ở nơi nào anh ra vườn dừa dừa sum xuê trái đưa tay anh hai nhưng mai đợi chờ ai anh xuống đồng lại lên ruộng cạn anh đi tìm bạn bạn còn nơi xa như ong tìm hoa hoa nữ phương nào để lòng anh mong để lòng anh nhớ anh thương em như thế người con gái nghĩa bình buôn mùa trồng cây buôn mùa anh hái quả Bao nhiêu vật vả mà em vẫn há Câu hát ly thương nhau mà em vẫn há Câu hát lý thương nhau thương nhau tình thắm mới à nghĩa nồng nghe câu hát anh đi tìm đi tìm người hát câu hát lý tưởng nhau anh ra vườn đào em đã sáng đồng mía Anh lên rừng quê em lại đến nương dâu Anh đi tìm em Em ở nơi nào anh ra vườn dừa dừa sum xê trái Đưa tay anh hái nhưng mãi đợi chờ ai? Anh xuống đồng sâu em lại lên ruộng cạn Anh đi tìm bạn bạn còn nơi xa Như ông tìm hoa Hoa nở phương nào để lòng anh mong Để lòng anh nhớ Anh thương em như thế ơi cô gái nghĩa bình bốn mùa trồng cây bốn mùa em hái quả bao nhiêu vật vả mà em vẫn hát câu hát lý tưởng nhau mà em vẫn hát câu hát lý tưởng nhau bốn mùa trồng cây bốn mùa em hái quả bao nhiêu vật vả mà em vẫn hát câu hát lý tưởng nhau mà em vẫn hát câu hát lý tưởng nhau tiếng hát quê hương tiếng hát ân tình tiếng hát quê mình ơi biết mấy yêu thứ い trời ơi vô tình ok cả nhà chờ mèo lỗi mạng nặng cả nhà ơi Bạn tình ơi, dẫu gì cũng xa nhau rồi Dòng sông nước còn thuyền sóng đưa xa bờ Vì ai mà gì ta lỡ Nói gì cũng thôi đã quên ta mà cơ sao ta còn thương trách ai quên tình bao ngày chạy theo duyên mới lỡ yêu thương người nên giờ giang dở đời ta ok let's go bầu mình ơi vì dầu cửa xa nhau rồi dù bao chắc chờ, xin người chớ quên cầu thể chuyện tình xưa dù sao đi nữa vẫn là giấc mơ hơi ấm con tim để tháng năm thôi lạnh khâm. Nếu xưa đôi mình lần đường quê chung lối Nếu xưa không hẹn giờ đâu làm khổ nhau Nhân dịp ngày à, mùng 8 tháng 3 Thế Tài Vlog à, chúc cho các à, bà mẹ và các các cô dì chú bác uh, trên uh, toàn thế giới có một ngày lễ mùng 8 tháng 3 và có một ngày được uh, uh, xứng danh làm chồng luôn luôn vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và chúc cho những bông hồng của phụ nữ Việt Nam mãi mãi là chỗ dựa vững chắc để cho phái đàn ông bạn tình ơi, dẫu gì cũng xa nhau rồi Dòng sông nước chảy, con thuyền sóng đưa xa bờ Tại vì ai mà duyên ta lỡ Nói gì cũng thôi Ai đã quên ta mà cơ Sao ta còn thương trách ai quên tình ngày chạy theo duyên mới lỡ yêu thương người nên giờ giang dở đời ta bậu mình ơi vì dầu lỡ xa nhau rồi dù bao chắc chờ, xin người chớ quên cầu thề chuyện tình xưa dù sao đi nữa là giấc mơ hơi ấm con tim để thang năm thôi lạnh câm nếu xưa đôi mình chưa lần đường quê chung lối Nếu xưa không hẹn bây giờ đâu làm khổ nhau Nếu xưa không hẹn bây giờ đường quê chung lối Nếu xưa không hẹn bây giờ đâu làm khổ nhau anh nhai quên tình bao ngày chạy theo duyên mới trách ai bây giờ nên giờ giang dở đời ta ok mình à, làm à, cái video này tầm 30 phút thôi nha mình làm mindful là tải lên được uh, lên được cái youtuber là youtube là mất 2 tiếng đó. ok bây giờ mình uh, tìm một bài thơ mình uh, còn trong đời những ngày thương tích lớn mây đen làm ú trăng gầy cho nên còn tiếng say mềm chưa ngàn lời vũ vơ vì người hãy mơ dòng đời như thơ nhớ ngày nào hoa nắng ngủ trên cây thương lá vàng úa tàn mây bờ vờ bay khắp nẻo vô tình cho người yêu thương người đi khai phá nét kiêu xa tuy lính chiến xa nhà mà vẫn luôn yêu đời bằng câu ca tiếng cười tìm vui trong giấc mơ dù bâng khuâng chứ ngờ phố đêm lạc loài hướng yêu chìm đắm trong hàng cây da lạnh ướt mềm phố đêm chờ người phong sương chinh chiến từ lâu rồi có niềm riêng hay ước cho tôi mười ngón thiên thần cho tôi mười ngón thiên thần để tôi dìu người tôi yêu dìu người đang yêu và người chưa yêu Ok, thế Tài Vlog ờ, chúc cả nhà buổi tối vui vẻ nha Chào cả nhà nha ờ, Làm nốt ờ, một đoạn ngắn này nữa thôi Nhớ ngày nào hoa nắng ngủ trên cây thương lá vàng úa tàn mấy bơ vơ bay khắp nẻo vô tình cho người yêu ước mơ người đi khai phá nét kiêu xa tiếng chiến xa nhà mà vẫn luôn yêu đời bằng câu ca tiếng cười tìm vui trong giấc mơ dù bâng khuâng chứ ngang phố đêm lạc loài hướng yêu chìm đắm trong hàng cây da lạnh ướt mềm phố đêm chờ người phong sương chinh chiến từ lâu rồi có niềm riêng hay ước cho tôi mười ngón thiên thần cho tôi mười ngón thiên thần để tôi dìu người tôi yêu dìu người không yêu và người chưa yêu Ê, tôi dìu người tôi yêu dìu người đáng yêu và Ok nhá, thế tại vlog ờ, bye bye nhá. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ. Chúc cho toàn bộ những tất cả những người mẹ và người chị cô dì chú bác một ngày lễ phụ nữ tuyệt hạnh phúc bên gia đình. Ok, bye bye, hẹn gặp lại lần sau.